có quyền thực hiện cái việc mà hoàn công đó đó là người chủ nhà ha người được quyền à, sở hữu cái tài sản đó người đứng tên trên cái sổ hồng à, hay là sổ đỏ của cái nhà đó khi mà thủ tục hoàn công được thực hiện xong khi mà công trình đã được hoàn tất thì à, phải theo đúng cái giấy phép à, xây dựng ví dụ giấy, giấy phép xây dựng cho phép bạn sửa chữa là à, nâng lên một tầng thôi nhờ bạn à, làm nâng cao hơn ví dụ à, một tầng và thêm một à, thêm một cái gác ở bên trên nữa một cái quần cu ở bên trên nữa thì à, khi khi mà bạn xin hoàn công thì à, bên nhà nước họ sẽ không chấp nhận cái cái hiện trạng này tại vì nó không đúng với cái giấy phép xây dựng ha thì bắt buộc bạn phải xây đúng với cái giấy phép xây dựng thì bạn mới có thể được hoàn công và ừ, cái mình sẽ xem xét tới cái điều kiện à, hoàn công ở ờ, trong cái việc mà là xây dựng nhà ở ví dụ như là à, lúc nãy như chúng mình đã chia sẻ đó là việc mà bạn phải xây đúng với cái giấy phép xây dựng ha và các à, cái, cái à, các công trình đó phải được nghiệm thu và phải có văn bản nghiệm thu à, về phòng cháy chữa cháy và khi mà đã được cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là và đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường ha theo pháp luật của nhà nước à, về bảo vệ môi trường rồi chất lượng ờ, xây dựng không có còn tồn tại à, bất cứ một cái điều gì mà gây ảnh hưởng tới cái việc mà khai thác hay là an toàn à, thì sẽ được chấp nhận được hoàn công khi mà mà bạn mua cái tài sản mà chưa được hoàn công thì uh, cái việc đó có uh, nên hay không ví dụ như là những cái tài sản chưa được hoàn công thì khi mà bạn mua thì bị một cái vấn đề đó là à, cái cái người mà được phép đi hoàn công là chủ nhà là cái người được cấp trên cái giấy phép đó chứ không phải là bạn mà bạn mua thì uh, nó sẽ rắc rối cái việc mà đi hoàn công nếu chủ nhà họ vẫn thực hiện đúng cái điều đó cho bạn thì uh, sau đó nó sẽ phải dẫn tới cái việc mà làm đi làm lại cái điều đó khi mà chưa được thực hiện cái thủ tục hoàn công thì uh, giao giao dịch chuyển nhượng chưa thể thực hiện được và, và có thể là bạn sẽ uh, phải thực hiện ở giống như là ừ, theo cái hiện trạng cũ của cái cái sổ cũ và ví dụ mua bán công chứng thôi ha nhưng mà uh, nó lại không đúng với cái hiện trạng với cái cái việc mà đã xây dựng rồi thì việc đó là không nên ha và khi mà nếu mà bạn uh, mua như vậy thì cái việc mà sang tên nó cũng khó khăn và nếu mà bạn không phải là cái chủ thể để xin giấy phép xây dựng à, khi mà giấy chứng nhận chưa được sang tên cho bạn thì bạn không được quyền à, thực hiện cái thủ tục hoàn công à, tại vì bạn chưa có đứng tên trên cái giấy tờ đó và cái giấy tờ đó không phải là cấp phép cho xây dựng cho bạn nên bạn cũng không thể nào mà có thể mà xây uh, xin phép được cái thủ tục hoàn công thì uh, có những cái lý do nào mà dẫn tới cái việc mà nhà chưa hoàn công đó là có thể là do nhà xây dựng uh, trái phép ha à, thường uh, là người ta sẽ ví dụ người ta xây hoặc là trong cái cái khu vực đó đó là cái khu mà một quy hoạch ví dụ à, quy hoạch là không được xây quá bao nhiêu tầng chẳng hạn hoặc là ví dụ như đơn giản như bạn thấy là trên cái đường xuống hay đường lên của máy bay đi không được xây quá bao nhiêu tầng à, thì cái giấy phép xây dựng người ta sẽ ghi như vậy nhưng mà nếu mà mình xây sai thì chắc chắn là mình sẽ không được hoàn công ý thứ hai đó là ờ, có thể là do chủ nhà trốn cái nghĩa vụ à, tài chính ờ, đối với nhà nước nên là họ không muốn cập nhật giá trị xây dựng trên cái giấy chứng nhận và để trốn tránh cái việc đó thì họ sẽ không làm cái thủ tục hoàn công và yếu tố thứ ba đó là không đủ điều kiện để hoàn công à, ví dụ như là à, không đủ cái điều kiện về an ninh về môi trường hay là cũng ờ, không có đúng cái ờ, xây đúng với giấy phép xây dựng nên à, chắc chắn cái bất động sản của bạn sẽ không được hoàn công và hoặc là còn một cái lý do cuối cùng đó là chủ nhà mất khi mà ví dụ như là họ đang xây dựng cái nhà đó nhưng mà chủ nhà thì họ mất đi và con của họ không làm không làm cái cái việc mà là di chúc à, để hưởng thừa kế và sau đó phải hoàn công ha thì à, họ cũng không quan tâm tới cái việc hoàn công và sau đó ví dụ họ bán tài sản đi thì cái tài sản đó nó chưa được hoàn công và khi mà nó sai với cái hiện trạng như vậy cái thì cái việc mà hoàn công rất là khó tại vì à, chủ nhà đã mất rồi thì cái việc mà à, phải chuyển qua cái uh, những cái người mà thừa kế và sau đó những người thừa kế đó phải làm hoàn công xong rồi mới qua tên bạn thì mới là chính xác rồi đó là một vài cái ý mà uh, cái những cái rủi ro mà nếu mà bạn mua cái bất động sản mà hoàn công chưa được hoàn công thì sau này nó sẽ rất là rắc rối khi mà bạn uh, xin cái thủ tục hoàn công tại vì nếu mà bạn không xin hoàn công thì bạn uh, sau này bạn xin giấy phép xây dựng rất là khó bạn mua bán cũng khó luôn À, nên để tránh rủi ro thì bạn phải xem rằng là cái hiện trạng của nhà nó có đúng với cái trên cái giấy tờ hay chưa ha và có cái giấy phép xây dựng ờ, cái cái hiện trạng có đúng với cái giấy phép xây dựng hay không ha. đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc mà đi mua bán kinh doanh đầu tư của các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn xin cảm ơn và chào tạm biệt xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo